đời ôi vui sao khi xích lại gần với nhau làm ta thêm yêu để biết bao tình làng nghĩa xóm thì có bao lâu mà sao hơn thua nhau mấy câu tình yêu là những gì kết thân nhau thì ta hãy càng luôn chân quý oan gia oan gia yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay oan gia oan gia yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người mẹ ơi ừ? mẹ mẹ để con con chạy ra chợ cái nha mẹ chạy chợ làm gì dạ con mua cá Ủa, mua, mua cá gì mà tại sao bây giờ phải đi mua? Dạ, anh dặn con mua cá lóc mà con quên con mua cá hú cá lóc cá hú thì kệ đó cứ nấu ăn đi cá lóc có hú ăn tốt chứ có gì đâu mà phải đổi không được đâu mẹ ơi Sao? anh có lắm bữa hôm anh kêu con mua rau muống mà con đi chợ con mua rau nhút rồi anh về anh chửi cũng quá trời luôn trời đất con nó chửi con hả dạ trời đất quý thân ơi thằng sao lúc nãy lúc kia cũng vậy ta dạ. để con đi chợ con, con, con, dạ. ngồi đây con cứ ngồi im đi yên tâm đi mẹ nói cho con nghe nha có mặt mẹ cha anh không dám chửi con nữa con cứ kệ nó đi cứ nấu cho nó ăn đi dạ Mẹ ơi Hả? Sao đàn bà của mình khổ quá vậy mẹ Mẹ biết mẹ Đi biết biết đàn bà khổ cho nên mẹ mới thương con Tức con cái là đẻ con ra Nó lại mang họ của thằng cha nó chứ có đúng không Mẹ con khổ quá mẹ Con dâu con dâu của mẹ Mẹ ơi Con đến đi Ủa làm gì hai mẹ con khóc lóc vậy Ủa dạ thưa mẹ con mới về chuẩn bị dọn cơm tôi ăn nghe chưa ê dạ gì ừ, nạt ai dạ con ờ, dặn vợ con dặn vợ mày dặn cỡ đó làm tôi giật mình phải không dạ không có con sợ vợ con quên con mời anh trân trọng mời anh ngồi xuống đó nghe tôi nói chuyện sao bữa nay ờ, mẹ xưng hô gì với con xa lạ quá vậy xa lạ cái gì mẹ muốn hỏi con dạ sao mà phải con đi về là con lớn tiếng dạ. làm sao con đâu có lớn tiếng đâu mà ông lớn tiếng mà về nạt cái kiểu đó làm sao con có thương vợ con không dạ thương tôi đó ơi vợ của con chứ đâu phải là đầy tớ có gì thằng nói bà nói gì với mẹ tôi phải không ê nó nói gì đâu nên nín nó nói gì con con con nín con đừng có khóc con khóc là làm cho mẹ rối cái mẹ lớn tiếng đâm là mẹ không có gương mẫu với nó dạ giờ mẹ hỏi là dạ thương vợ con phải không dạ thương mẹ vợ chồng là đầu óc tay gối phải không dạ đúng vậy có cái gì không vừa lòng thì nói với nó làm cái gì mà nạt tới nhạt lui ăn uống con biết không nó ở nhà suốt ngày nó lo cho con từng ly từng tí từng cái áo từng cái quần từng bữa nay ăn cái gì mãi ăn cái gì ơi mày thích ăn cá này không ăn cá kia thích ăn rau này không ăn rau kia mày chưa vừa làm cái sao mày về cái cái là mày nạt nó làm sao vậy là bà nói gì với mẹ tôi nè em đâu nói gì đâu em đâu nói mẹ gì đâu con đâu nói gì đâu mẹ trước mặt tôi mà nó còn la cỡ đó thì không có tôi thì nó con con, con đâu có la gì đâu mẹ con chỉ hơi lớn tiếng thôi mà nói vậy mà còn hơi lớn tiếng à. nát một cái muốn bể nhà bể cửa mà hơi lớn tiếng à hồ ninh đi dạ. cái gì vậy dậm trên đầu mẹ hả? dạ, dạ không có mẹ con con dậm cho cát rơi khỏi dài em mày tin tin là cái ly mày chọi bảy đầu dạ con biết hả dạ dạ xin phép mẹ anh mới có cát đâu dằn mặt mẹ đó dạ không con mẹ biết mà mẹ, mẹ dạ đến con nên... nhẹ nhàng đi mà đổ dầu vô lửa ha nhó ha đổ dầu vô lửa ha thấy không trước mặt mẹ nó không nó dám chửi con nàng dâu mẹ coi nó như là con ruột vậy đấy con cho yên tâm dạ. ừ ừ ơi Ủa Minh, Minh mày đừng khóc mà Đâu rồi? Hả? Cái ra bát màu hồng của tôi đâu rồi? Sao bà mình cứ soạn bà dục tùm lum hết trơn rồi bây giờ mất cái ra bát màu hồng của tôi rồi Vậy thì thôi nếu không có màu hồng mình lấy màu xanh đi Màu xanh gì màu xanh? Bà biết là cái màu hồng cái màu may mắn của tôi không? Tự nhiên giờ bắt mày màu xanh tôi chỉ thích cái màu hồng thôi mà tại sao bà cứ chọn tùm lum mà dục mất tiêu cái màu hồng của tôi là sao vậy hả làm gì sáng sớm hát um sùm vậy dạ đâu có không con bị bao nhiêu tuổi rồi dạ con con đâu phải là con nít dạ ăn mặc rồi đồ đạc đi đâu về là cất có nơi có chỗ đàng hoàng nha vợ dạ. mày chứ nó đâu phải là con ở rồi mày mày muốn đi nó sao không mẹ ơi mẹ ơi với mày không có dính gì con mẹ để đó mẹ nói cái hồi mà mẹ bằng tuổi của con đấy ha ở dưới quê đấy anh tao nói tay bên này bồng đứa tay bên kia bồng đứa lốt gà lốt vịt lốt chó nhà cửa rồi tùm lum một mình tao làm tao biết hỏi ai không hỏi ai trớ trời vậy mà công việc đâu ra đó mày cũng phải học tao chứ nhưng mà sao không có nhân vị gì hết trớ trời đó mẹ thấy chưa mẹ sinh anh ra 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau rồi bây giờ anh bự vậy anh cãi mẹ anh cãi mẹ đó mẹ thương thương thương mẹ mẹ thương lắm vợ mày nói nó đúng vợ mày nói đúng nhưng mà mẹ phải vậy nó hở ra kia la lối tao nói cho biết nha sống là phải cho đàng hoàng chứ không gần mẹ sẽ cũng không nấu cơm cho con ăn vợ con cũng không nấu cơm cho ăn không có tiền không cho ra tiệm ăn nhịn đói nha con uống nước lạnh cũng không cho nữa đi xuống mẹ nấu nước mát xuống dạ, uống xuống uống mẹ cái tay ừ. chồng <laughs> tại sao vậy dạ ai cho bằng phép mà thay cái ra này đây tôi đã dặn với bà rồi bà phải thay cái ra màu hồng mà tại sao bà thay cái ra này cho tôi hả cái này không đẹp quá không có đẹp bây giờ bà thay cái màu hồng cho tôi mẹ ơi mẹ mà muốn qua hồng với màu hồng bà làm đi bà làm đi dạ mẹ ơi dạ mà muốn làm bà làm đi để giúp con dâu của mẹ mẹ <laughs> dạ mẹ con nhức chỗ nào không mẹ không nhưng mà sao mà giờ này nó chưa về ta đó mẹ thấy Hả? chưa bây giờ là ngày nào đi cũng 11, 12 giờ đêm nói đi nhậu uh, tiếp khách vậy đó mẹ ồ vậy hả dạ 11, 12 giờ đêm chưa về dạ trời biết nó có sao trời đất ơi con nó làm gì như đi như đi đi như con khua vậy hả vợ con sao dạ. con mới mẹ con đi làm mới về trời đất ơi ờ, mẹ thấy chưa cái kiểu gì kỳ con vậy vợ dạ đừng đừng mạc con con xin chào hai người phụ nữ mà con yêu quý nhất trong nhà và cũng là hai người phụ nữ không hiểu gì con trời đất ơi trời đất bữa nay dám ăn nói với mẹ như vậy phải không rõ thưa dạ. mẹ mẹ à. mẹ bình tĩnh mẹ cứ yên tâm đi bắt đầu kể từ bây giờ trở đi con sẽ không hề nói gì hết mà con cũng không có lên tiếng bất cứ điều gì ở nhà ai muốn làm gì thì làm nhất là vợ con em à, em dạ. vô trong nhà bếp em lấy con dao đi vợ Chứ em lấy con đừng... dao đi em anh, nó đừng có làm tầm bậy tầm bạ nha không em lấy con dao ra em em cứ từng lớp thịt của anh đi em muốn làm thì em làm anh không nói gì đâu em làm đi em trời đất đi. ơi đó mẹ cứ việc bây giờ cả tháng nay là cứ say xỉn vậy đó mẹ trời ơi con coi cái bộ dạng của con kìa ừ. nè mẹ hỏi con nè ừ. tại sao tại sao gần đây con lại như vậy con tác tệ như vậy hả võ đó hả mẹ coi đó đêm nào cũng say xỉn vậy chịu sao nổi say xỉn hư hỏng sao con chờ câu hỏi này của mẹ đã lâu lắm rồi nói gì tóc hiểu nói cho mẹ nghe coi nào có nghĩa là nhà ai cũng đều buộc tội con mà không hiểu vì sao tại sao con lại trở nên như vậy nói đi nói cho mẹ nghe đi võ dạ tại sao nè con trở nên như vậy là tại vì Sao Công ty của con Công ty con sao Gần đây làm ăn thua lỗ Và đang đứng trên bờ vực bị phá sản Trời ơi, chết rồi Anh ơi, con. sao mấy cái chuyện này anh không nói cho em biết vậy Có ai ơi. hỏi đâu mà nói Có chuyện gì không vợ Mình Đâu có ai hỏi rồi Trời ơi, con ơi Con nghiệp mình Cái chuyện như vậy mà Tại sao con không nói cho mẹ biết Hả Con Mình Hình như hai mẹ con mình Mới vô trách nhiệm Oan gia